chào các bạn à, trở lại với nhóm review của chúng mình thì um, như chúng ta đã biết đấy thì uh, tất cả các thiết bị mà muốn hoạt động ổn định thì một uh, trong những uh, thứ không thể uh, không quan tâm đó là nguồn cung cấp cho các thiết bị đó thì, um, trên hiện nay trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều loại nguồn hiện tại là trên tay mình có hai cây cục adapter 12V thì uh, qua quá trình sử dụng ấy thì bọn mình thấy là cái công suất uh, chịu tải của nó khá là ổn định có thể đạt tới 90 ờ, đến 100 phần trăm công suất mà nhà sản xuất đưa ra thì ờ, hôm nay mình sẽ check với lại ờ, adapter 12V 2,25A và à, mình dùng đồng hồ này đồng hồ đo vôn vào dòng để đo vôn vào dòng tải ở đây mình sử dụng là led đây ba thanh led này có dòng là khoảng 2, 3A à. với nguồn 12V à, ờ. bây giờ mình kết nối đó ở đây mình sẽ sử dụng luôn nguồn ờ, nuôi của đồng hồ cùng với nguồn của chữ cái sử dụng cái này dương này dương ra cái này đen âm vào âm vào vào dây còn lại của tải ok mình sẽ quay vào đây cho khỏi chói cơm nguồn thì đây đây là nguồn này nguồn 12V này và dòng dòng của tải tiêu thụ là 2,5 A đây adapter vẫn bình thường thì ờ, mình đã check với ờ, check adapter này trong khoảng ờ, trong một ngày thì nhiệt độ của adapter rất vẫn bình thường hoạt động bình thường của adapter này sử dụng ờ, rất là tốt ok cảm ơn các bạn đã xem video của mình